Vâng, xin kính chào toàn thể các anh em trong Hiệp hội Nhôm kính Việt Nam đến với lại kênh video máy nhôm xin pha nhập khẩu à, Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh em một sản phẩm đó là máy cắt nhôm hai đầu 08S thế hệ mới của công ty uh, cổ phần phát triển công nghệ Amazon Đấy. Ở trên màn hình anh em đây là chính là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 08S à, Sản phẩm này thì có gì đặc biệt thì à, xin mời anh em theo dõi video để anh em có thể xem hết được cái kết cấu của máy à, cũng như là những cái linh phụ kiện và những cái tối ưu của dòng máy à, thế hệ mới này trong năm 2022 và, và cũng như dòng thông thường thì dòng sản phẩm này là 08S được thiết kế đó là à, motor à, là 2 kg 2 một đầu hai đầu là 4,4 kg Đấy, và đầu máy số 1 là đầu máy à, được gắn cố định vào thân máy Đấy, và đầu máy số 2 sẽ là đầu máy di chuyển để anh em lấy kích thước và cái đường ray di chuyển của đầu máy số 2 này là đường ray trục phi 40 à, được gặt liền với thân máy không có kê như dòng thông thường phía bên kia dưới này là hệ thống thước để anh em đo cái thước đầu máy số 2 đấy à, và với dòng sản phẩm này thì được thiết kế là lưỡi cắt 450 nó sẽ cắt được tất cả các hệ nhôm trên thị trường luôn Đấy, bản nhôm 18 phân nó cũng sẽ cắt được hết bởi vì góc chéo của nó thông thường là bản nhôm 18 phân á, thì góc chéo là 26 phân nhưng bản này nó sẽ lên tận 28 phân anh em có thể cắt được tất cả các hệ nhôm Đấy, và đây là hệ thống thiết kế của mặt mặt bích này Đấy, mặt bích nó rất là lớn để anh em đưa cái nhôm vào nó sẽ chuẩn nó không có bị biêng và thứ hai nữa là khe lưỡi đưa ra vào của cái dòng sản phẩm này là khe lưỡi rất là nhỏ bên nhà máy họ làm rất là kỹ về cái phần kỹ thuật à, anh em yên tâm về cái chất lượng khi anh em cắt sản phẩm ra thì nó sẽ không có bị lệch góc à, góc cắt là chuẩn xác 100% cho anh em đấy và dòng này sẽ được thiết kế là hai đầu máy được thiết kế là gắn máng trượt DC à, anh em có cắt DC nhỏ thì nó sẽ tự động ngả ra ngoài à, không có tình trạng đó là hút DC vào bên trong như dòng thông thường dòng sản phẩm này thì cái bệ thép để đỡ đầu máy á, thì thông thường là bằng gang sản phẩm này thiết kế bệ thép bằng à, thép trắng không gỉ luôn đây được mạ chrome luôn sáng bóng luôn cho anh em làm máy lúc nào cũng phải mới đấy và cái hệ thống lắp chụp thì được thiết kế lắp chụp theo chùa theo chiều lên xuống nó rất là gọn đây anh em phải quan sát nó rất là gọn anh em đứng ở cái hệ thống bảng điều khiển này anh em cắt vẫn thoải mái luôn và khi anh em cắt thì lắp chụp thiết động chụp xuống để bảo vệ cho anh em luôn đấy và cái dòng à, và đầu máy số 2 này là đầu máy di chuyển anh em lấy cái thước xong thì thông thường anh em muốn cố định lại để anh em cắt nhiều khẩu nhôm á, thì anh em sẽ khóa cái chốt hãm bên dưới này đây chốt khóa chốt hãm bên dưới này nhưng mà dòng này anh em bỏ luôn cái chốt này chốt này chỉ để chốt di chuyển thôi thì anh em sẽ sử dụng cái chốt hãm bằng hơi ở đây đây chốt hãm bằng hơi này Đấy, chốt hãm hơi này sẽ gắn lên đây Đấy, nó sẽ chốt cố định lại cho anh em cắt nhiều khẩu nhôm bằng nhau Đấy, à, thân bệ con này thì à, dài tổng thể của máy nó sẽ dài 5 mét từ thân đầu máy đến hết đến cuối máy và sẽ bằng thép hộp thông thoáng Đấy, anh em à, làm thì mặt nhôm nó sẽ bay xuống dưới này anh em vệ sinh rất là dễ luôn anh em thể quan sát được cái đầu máy và anh em vệ sinh sạch sẽ luôn à, dưới dòng trong à, kia thì nhiều khi anh em còn vệ sinh nó còn khó dòng này anh em vệ sinh phát một bản này thì ờ, anh em cắt thì rất là đầm máy bản này là bản thân bệ máy rộng đây anh em này, quan sát này bằng hai găng tay luôn sau em sẽ lấy thước em đo để cho anh em thể quan sát thì nó ờ, anh em làm thì nó đầm máy hệ thống dây điện và dây hơi sẽ được ờ, bọc bằng nhựa cứng trong cái bản dây xích này dây xích này dây xích loại cứng nha đây trên này anh em có thể đứng lên thì nó không bị vỡ phía bên này thì nó hơi yếu thì nó sẽ liên quan đến cái phần trên này Hãy đảm bảo là anh em không may có gì va đập vào thì nó sẽ không bị vỡ dây xích an toàn luôn đây là phía đằng sau của máy thì à, đầu máy số 1 và đầu máy số 2 sẽ được thiết kế giống nhau thôi nó sẽ có hệ thống à, bít tông khí và bít tông dầu với cái điều đặc biệt đây là bít tông khí này sẽ được sử dụng hành trình đó là 50 x 175 dòng thông thường nó chỉ có 50 x 150 thôi dòng này tận 175 bít tông dài đẩy nó sẽ được nhiều hơn nó sẽ ra được nhiều hơn thì anh các em cắt những khẩu nhôm bản rộng nó sẽ thoải mái hơn Đấy, và đây là hệ thống van chiết áp để anh em điều chỉnh uh, hệ thống lưỡi ra vào nhanh hay chậm anh em điều chỉnh van chiết áp ở đây nó sẽ có bít tông khí này bít tông dầu để hỗ trợ đẩy lưỡi ra vào và phía bên uh, dưới này là hệ thống bít tông để anh em chuyển góc dòng này sẽ cắt được góc 45 và góc 90 ờ, độ hai đầu máy tương tự với nhau trong tủ điện này thì có à, để cái uh, hệ thống à, cốc lọc khí để lọc cái uh, khí ra vào lọc cái hơi nước bụi bẩn đi từ máy nén khí vào máy bảo vệ cái bít tông của anh em ở đây là cái hệ thống uh, can đựng dầu làm mát để anh em đựng anh em uh, khi anh em lấy máy thì công ty sẽ tặng cho anh em can đựng dầu làm mát để anh em pha nước à, về để anh em phun trực tiếp vào lưỡi cắt bảo vệ lưỡi cắt cho mình và với cái dòng à, máy cắt à, thế hệ mới này thì được thiết kế thêm ngoài hệ thống à, chống đảo pha công tắc và khởi động từ ra thì dòng này nó có thêm hệ thống rơ cái cảm biến của motor để bảo vệ cái motor của mình điện nó chập chờn thì nó sẽ ngắt motor à, kèm theo đó nó có hệ thống chuyển đổi nguồn 24V để bảo vệ cái hệ thống văn điện từ ở phía dưới này nó không bị quá tải điện và không bị chập cháy điện như dòng thông thường đây chính là tổng quan của máy cắt nhôm hai đầu 08S à, thế hệ mới năm 2022 thì nếu anh em nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về các sản phẩm của công ty Amazon về những cái dòng mà máy làm cửa nhôm máy làm nhôm sinh pha thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại à, phía bên trên màn hình em toản 0982 432 686 hoặc truy cập website máy nhôm xin pha.com để theo dõi thêm nhiều những sản phẩm của công ty ở ờ, phía bên này là có đầy đủ các ờ, dòng máy để cho anh em lựa chọn luôn à, từ những dòng máy 08 06 hay là những dòng máy phay máy cắt máy đột dập Đấy. ở những video sau thì em sẽ giới thiệu những dòng dòng máy 08 khác để cho anh em có thể là cân đối và lựa chọn rất nhiều sản phẩm để cho anh em lựa chọn Đấy. anh em nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm like video này để theo dõi nhiều thêm những nhiều những cái video khác về máy làm cửa nhôm à, xin cảm ơn anh em